Bài thánh thơ thứ ba Hôm nay có tựa đề Chiến tranh bắt đầu Phe phái các nước bắt đầu hình thành Trung Đông Trung Cộng quỷ ma chiến trường đông bắc thành bãi tha ma nước nga trung cộng như ngồi trên lửa thế chiến hừng hực trong lòng đại bàng muốn nuốt chửng nga nhưng gặp nạn tai chúng nga cấu kết cản trở khôn lường chung cổng bản chướng thống tính trường sa chiến trường Myanmar như là con dối chung cầu múa mây đau lòng lắm thay châu á đến ngày khóc than thảm thiết cũng do bởi nghiệp nên nông nỗi này Việt Nam cũng không tránh khỏi kiếp nạn tháng tư âm lịch mở màn khai vị cuộc chiến biển đông nếu không biết lấy hàng phục quỷ ma thánh thần thượng đế việt nam sẽ không thoát qua được cảnh chảy đầu rơi lãnh đạo tơi bời đất nước chơi vơi rơi vào cảnh khổ kinh tế sụp đổ cửa nắp nhà tan dân tình khóc than thương cho miền bắc bao năm đã đầy giờ đây lại tiếp cảnh khổ lầm than di tản và nam xảy ra lần nữa các phe các phái thánh trường ẩu đả làm cho đất nước càng thêm rối ren cả nước được phen xem nhiều màn kịch thánh thơ của ta đến đây tạm dừng